chào cô chú, anh chị em, gia đình rau ăn. Chúng ta vui mừng đón nhận thông tin đăng ký tài khoản ứng dụng DBN, công ty đang sở hữu ví Multi Wallet và đồng sở hữu cổ phần Growan. Tuy nhiên, có một số tài khoản khi đăng ký gặp một số lỗi với nội dung bạn đăng ký đúng thông tin theo biểu mẫu Mặc dù chúng ta đã làm rất cẩn thận và làm lại nhiều lần nhưng vẫn không được. Vì vậy, hãy làm video này hướng dẫn cô chú anh chị em khắc phục các lỗi trên. Hải xin lưu ý một lần nữa, trước khi vào đăng ký chúng ta nên vào tài khoản rau ăn vào phần cài đặt và phần ba gạch đây ạ Rồi chúng ta chuyển sang phần account. Và sau đó chúng ta vào phần setting. Để lấy đầy đủ thông tin như tên ID, họ và tên, Gmail, số điện thoại, địa chỉ trên chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khi chúng ta tiến hành KIC tài khoản rau ăn, ngày sinh và mật khẩu. Lưu ý, chúng ta lấy mật khẩu như tài khoản rau ăn để tránh tình trạng à, chúng ta nhiều mật khẩu dễ quên. Khi đã đầy đủ thông tin, chúng ta vào tài khoản phần Back Office và vào phần cài đặt xin lỗi và phần phần thưởng Sian Reward à nó nằm à, ở khoảng giữa của tài khoản chúng ta à, màu à, hình lục giác màu vàng và ấn vào chữ Swap Info đây ạ tại đây chúng ta sẽ được chuyển sang cái phần giao diện à, khác và chúng ta à, kéo xuống dưới của điện thoại thì có dòng chữ vui lòng nhấp vào liên kết này khi chúng ta nhấp vào liên kết này chúng ta sẽ chuyển sang một giao diện mới đó là vào cái phần ứng dụng của công ty DPN tức là Digital Partner Network à, chúng ta sẽ ấn vào phần đăng ký hình màu à, nó màu xanh lá cây ban đầu thì chúng ta sẽ đặt tên người dùng theo đúng tên tài khoản Growan mà chúng ta đã đặt ok ạ và chúng ta đặt mật khẩu thì hãy lưu ý chúng ta đặt mật khẩu y chang mật khẩu của tài khoản Crown để tránh trường hợp là chúng ta lâu được quên phần xác nhận xác nhận là mật khẩu dòng thứ hai chúng ta vẫn lấy à, mật khẩu như như trên xác nhận lại chúng ta ấn tiếp tục rồi nó sẽ chuyển sang một phần giao diện kế tiếp là chúng ta khai đăng ký đầy đủ các thông tin như trong tài khoản đo ăn mà Hải hướng dẫn hồi nãy đầu tiên là tên của chúng ta rồi phần họ tên thì chúng ta lấy tên của chúng ta họ dòng thứ hai là họ rồi sau cái phần tên dòng thứ hai họ thì dòng thứ ba là quốc gia quốc gia chúng ta sẽ click vào và kéo hết lên dưới cuối cùng của màn hình tại Việt Nam ta theo ký tự ABC thì gần cuối chữ V Đó, chúng ta kéo gần cuối thì kéo ngược lên chút xíu là tới Việt Nam rồi dòng kế tiếp là địa chỉ nhà chúng ta lưu ý bởi vì DBN là tài sản của chúng ta cho nên là chúng ta phải chính xác về thông tin à, nên ghi đầy đủ chính xác tên chứng minh hoặc là giấy tờ tùy thân chúng ta dùng để đăng ký KIC mọi người lưu ý ạ đây ạ rồi sau khi chúng ta ghi chép chính xác cái địa chỉ trên cái à, dòng địa chỉ nhà thì chúng ta sẽ chuyển sang dòng kế tiếp là mã bưu chính chúng ta à, có thể search trên Google để biết được mã bưu chính tỉnh của chúng ta là là tỉnh nào ví dụ Đồng Nai là 810 ngàn hoặc có thể bạn sử dụng à, cái mã Việt Nam chúng ta là cộng 84 chúng ta sử dụng cộng 84 cũng được rồi, kế tiếp chúng ta sẽ đến địa chỉ email. Địa chỉ email. Chúng ta sẽ sử dụng đúng cái địa chỉ email trong tài khoản Grow One vâng chúng ta lưu ý nhé phải chính xác với cái à, địa chỉ Gmail trên tài khoản mà chúng ta đăng ký rất quan trọng à. cả nhà lưu ý ạ tại vì những thông tin sẽ công ty BDN này sẽ gửi về Gmail bởi chúng ta bây giờ là công nghệ rồi tất cả mọi thông tin họ sẽ gửi về giống như là xác nhận cổ phiếu hay là chúng ta mua bán giao dịch đều phải dùng đến Gmail để nhận thông tin à, thì chúng ta lưu ý rất quan trọng là Gmail phải chính xác không để sai so với Gmail đã đăng ký trong tài khoản Rawan Vâng còn đến mục à, ngày tháng năm sinh năm sinh chúng ta phải chính xác ngày tháng năm sinh trên tài khoản giống như là trên chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân Rồi ạ, sau khi chúng ta điền chính xác ngày tháng năm sinh tài khoản nằm của cái chủ tài khoản này thì chúng ta chuyển sang số điện thoại. Hiện tại chúng ta cũng nên sử dụng số điện thoại đã đăng ký với tài khoản Rawan. Rồi, sau khi chúng ta đã là điền số điện thoại vào thì chúng ta kiểm tra kéo lên kiểm tra coi chúng ta có bị thiếu cái gì không ví dụ như là ngày sinh này rồi uh, gmail này rồi mã bưu chính thì chúng ta sử dụng cộng 84 cũng được khỏi phải vất vả đi lên search trên Google và địa chỉ chúng ta kiểm tra có đúng không ạ bởi vì sau này chúng ta sẽ KYC tài khoản uh, ví multi căn cứ vào những nội dung mà chúng ta đã kê khai trên tài trên cái giấy à, ờ, giấy tờ tùy thân của chúng ta đấy ạ và kiểm tra coi họ tên chúng ta đã đầy đủ chưa ạ vâng khi mà chúng ta thấy đã ok rồi chúng ta sẽ kéo xuống và click vào cái ô nhỏ dưới này mọi người để ý ạ ô nhỏ dưới này tôi xác nhận rằng tôi đọc và đồng ý rồi chúng ta ấn vào đây và sau đó chúng ta sẽ click vào cái dòng xanh lá cây ở dưới này là tạo tài khoản vâng đây ạ đến đây cái lỗi thường gặp là ở đây chúng ta tạo tài khoản thì có thể là à, do hai lý do lý do thứ nhất là cái đường truyền 3G 4G hoặc wifi chúng ta không tốt lý do thứ hai là do có có, có quá nhiều người đăng ký tài khoản cùng một lúc cho nên là tổng à, cái dữ liệu trên tổng công ty sẽ không nhận được dẫn đến là chúng ta mặc dù đã làm rất cẩn thận chúng ta ấn tạo tài khoản nhưng vẫn không được à, và nó sẽ báo lại chúng ta là là hãy điền chính xác theo biểu mẫu giờ này thì cái cái mạng nó nó chậm cho nên là chúng ta không nhận được thông tin là nhận à, hãy điền chính xác theo biểu mẫu chúng ta sẽ chờ đợi đây là lỗi thường gặp đấy rồi đây ạ vui lòng điền tất cả các thông tin rồi như vậy là để mà để mà chúng ta qua được cái bước kế tiếp thì nó sẽ hiển thị cái dòng chữ như vậy thì hai lý do Hải vừa phân tích à, vậy là chúng ta sẽ thoát tài khoản đi chúng ta thoát tài khoản chúng ta sẽ thoát tài khoản nhé cả nhà nhé rồi chúng ta sẽ đăng nhập lại chúng ta sẽ đăng nhập lại và tài khoản Down. Đây là cái cách khắc phục ạ. Rồi, chúng ta sẽ đăng nhập vào tài khoản Crowan chúng ta, tài khoản mà chúng ta đang làm đấy ạ. Chúng ta vào back office vào cái phần mà à, cái cái session reward tức là cái cổ phiếu vào cái phần mà à, chúng ta làm lại để lấy đường link nhé thì chúng ta vào phần đó và chúng ta cái chỗ mà hình lục giác màu cam ấn vào chữ swap info tiếp nhé cả nhà nhé đây chúng ta vào đây và chúng ta à, ấn vào swap info rồi chúng ta sẽ quay lại cái ờ, giao diện ban đầu và chúng ta nhấp tiếp vào dòng là nhấp vào liên kết này Đấy là cách khắc phục mọi người theo Hải nhé rồi thay vì thay vì chúng ta ấn vào chữ đăng ký đúng rồi cả nhà rồi bây giờ cái cách khắc phục cách khắc phục ở đây là chúng ta ấn vào chữ đăng nhập lưu ý ạ à, hãy lưu ý về quan trọng nha chúng ta không vào đăng ký nữa và chúng ta ấn vào đăng nhập rồi, chúng ta hồi nãy sử dụng cái tên người dùng và mật khẩu thế nào thì chúng ta phải đưa tên người dùng hồi nãy và mật khẩu y chang như thế. Ok, sau đó chúng ta ấn vào chữ đăng nhập. Rồi, cả nhà nha. rồi như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục đăng nhập và đăng ký lại thông tin rồi chúng ta sẽ đăng ký lại và chúng ta đăng ký lại giống như hồi nãy Hải hướng dẫn nhé. Ok, chúng ta sẽ đăng ký lại giống như trang hồi nãy. rồi ngày sinh thì chúng ta sẽ chọn đúng ngày tháng năm sinh trên giấy tờ của chúng ta Ok số điện thoại chúng ta lấy đúng số điện thoại chúng ta đăng ký nhé Rồi chúng ta kiểm tra lại thông tin lần nữa Đây có chính xác hay không Rồi Chúng ta tích vào cái ô nhỏ tôi xác nhận là Và sau đó là ấn vào tạo tài khoản Rồi Đây Ở lần thứ hai mọi người thấy ạ Nó nó dễ hơn đúng không ạ Rồi chúng ta sẽ chuyển sang giao diện thứ ba Đây Đây là lần giao diện thứ ba đây Chúng ta thấy được những thông tin à, Digital Partner Network được chia công bằng và chào mừng chủ sở đến với điểm thưởng. À, đây là những thông tin giới thiệu về công ty cũng như là à, chúng ta tham gia với công ty như thế nào, chúng ta sẽ à, sở hữu à, cái tài khoản, cái tài sản mà từ chuyển đổi siêu ăn ra làm sao và những điều khoản điều kiện. Đây thì công ty cũng nêu rõ một cái thông tin là à, chương trình của nó kéo dài trong 7 ngày. Vâng, đây ạ. Quý vị tham gia cổ phiếu sẽ được mở trong 7 ngày. Tất cả chủ sở hữu điểm thưởng chưa chọn không tham gia sẽ được xem là có mong muốn chuyển đổi điểm thưởng của mình thành cổ phiếu tại DBN và được DBN liên hệ vào thời điểm thích hợp. Đấy là những thông tin chúng ta nên đọc kỹ nhé, đọc kỹ để hiểu được rằng chúng ta phải à, à chấp hành những cái điều kiện điều khoản của họ. Và dưới này nếu bạn à, phần cuối ạ, nếu bạn không đồng ý đổi thì các bạn có thể bạn tích vào cái ô đầu tiên khi chúng ta kéo lên là đây ô đầu tiên là opt out nếu chúng ta không đồng ý điều khoản điều kiện và điều khoản chúng ta không đổi cổ phiếu chúng ta ấn vào cái dòng đầu tiên cái ô đầu tiên đây à, còn nếu chúng ta đồng ý thì chúng ta sẽ tích vào ô thứ hai ô nhỏ dưới thứ hai à, là opt in cả nhà lưu ý nhé chúng ta ấn vào lô vào cái ô thứ hai opt in rồi sau đó chúng ta ấn vào chữ tiếp tục đó ok đấy như vậy là cái cách khắc phục đơn giản đúng không ạ chúng ta đã được với là tài khoản chúng ta rồi đã chào mừng à, dn 179 đến với Digita Partner Network chúng tôi sẽ sớm chia sẻ thông tin về những bước tiếp theo trong việc chuyển đổi cổ phiếu của quý vị hãy chắc chắn quý vị đã có biểu tượng DBN trên điện thoại của mình à đây dưới phần cuối cùng là có chữ rất đẹp à, màu xanh nước biển được chia công bằng như vậy là chúng ta đã hoàn thành à, cái vấn đề đăng ký tài khoản đây đến đây thì Hải chia sẻ cho chúng ta à, đầy đủ cách chúng ta xử lý cái tình huống mà như Hải nói tức là nếu chúng ta đăng nhập nhiều lần không được thì cách làm như Hải vừa hướng dẫn chúng ta sẽ làm được ngay và thì à, mong rằng các cô chú anh chị à, sẽ nghe và làm sao tạo những tài khoản chúng ta chính xác đúng nhất và à, không mất thời gian nhiều à, cũng một lưu ý một điều à, tài khoản này Hải lưu ý một số anh chị em có thể đang à, quản lý giúp cho những người thân của mình 5 đến 10 tài khoản thì à, những thông tin mà Hải vừa nêu lên mọi người hãy ghi chép đầy đủ tất cả mọi thông tin cá nhân à, sau nó không giống tài khoản Dawan ạ tại thời điểm này tài khoản Dawan khi chúng ta đăng ký xong chúng ta có thể đăng nhập vào và chúng ta có thể đọc được hết các thông tin ở trong tài khoản của Rawan nhưng với tài khoản của DBN tức là Digital partner network thì nó sẽ không có thông tin gì cả đấy là chúng ta chỉ là bước đầu tiên à, để đến với một đối tác thứ à, ba công ty đang sở hữu ví multi cũng là đồng sở hữu cổ phần công ty Raban chúng ta à, vậy là chúng ta còn các bước kế tiếp à, như là à, KC cũng như là quá trình hoán đổi cổ phiếu để chúng ta sở hữu các cổ phần rất giá trị của Rawan à, mong rằng cô chú anh chị à, đã nghe và à, đã đăng ký hoàn thành cái tài khoản chúng ta sớm nhất và nhận được nhiều giá trị từ rau Rawan cũng như à, cái giá trị mà video của Hải đã giúp các anh chị hiểu hơn, đăng ký dễ hơn và nhanh hơn. mong các cô chú anh chị hãy đăng ký kênh của Hải và đón nhận những video hướng dẫn tuyệt vời cũng như là hỗ trợ các cô chú anh chị em được nhanh nhất Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúc cô chú anh chị em buổi chiều tối vui vẻ, hạnh phúc và thành công thịnh vượng. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.